Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Tây Bắc nhá Buổi tối ngày hôm nay thì à, Sơn đang có mặt tại chợ đêm Nghĩa Đô Và không khí ở lúc này thì rất là vui nhộn Rất là đông đúc bà con dân bản ở nơi đây đang à, đi xem các tiết mục văn nghệ Các à, tiết mục văn nghệ của bà con người dân tộc Tày sẽ biểu diễn buổi tối ngày hôm nay tại chợ đêm Nghĩa Đô các bạn ạ như các bạn quan sát thấy thì à, buổi tối ngày hôm nay thứ bảy rất là đông đúc bà con, rất là đông đúc các bạn thanh niên nam nữ cũng như là <laughs> các à, văn nghệ sĩ, các diễn viên của chúng ta. Đây như các bạn quan sát thấy thì à, một số những diễn viên của chúng ta đã được chuẩn bị ở đây và các chị ấy lát nữa sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc và hứa hẹn với tất cả quý vị khán giả một video rất là đặc biệt, một video rất là hay để truyền tải cho mọi người à, trên à, khắp mọi miền đất nước được biết đến cái nét văn hóa của người đồng bào dân tộc Tày, Nghĩa Đô, Bảo Yên các bạn nhé. cái gì hết Bây giờ thì à, các chị em cũng đang khoác lên mình những bộ trang phục uh, truyền thống của người uh, dân tộc Tày và những tiết mục biểu diễn buổi tối ngày hôm nay của các chị em thì Sơn nghĩ rằng sẽ rất là hay, rất là đặc biệt đó các bạn ạ. Đấy, quan sát từ xa xa thì à, mọi người thấy à, một màu đen đen xanh xanh À nhưng mà cái điều đặc biệt thì à, trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có một thành viên chính của chúng ta đó là em nghề nhá Cũng tham gia chính trong các tiết mục văn nghệ buổi tối ngày hôm nay Buổi tối ngày hôm nay thì nghề và gia đình sẽ biểu diễn tiết mục gì? Dạ hôm nay em với mọi người sẽ biểu diễn bài tính tẩu mùa xuân ạ Múa đàn ạ Múa, múa đàn đúng không em? à, anh hy vọng là buổi tối ngày hôm nay sẽ có một cái video đẹp để truyền tải cho tất cả quý vị à, trên khắp mọi miền đất nước được biết đến à, những cái nét văn hóa của người Tày chúng ta. <laughs> à, có lẽ là bạn ấy à, cũng hơi e ngại một chút. Nhưng mà tới đây thì à, bạn ấy sẽ là một trong những diễn viên chính trong à, tem nhóm của à, bên mình rồi. Cho nên là các bạn yên tâm và chờ đợi những à, thước phim hay nhất của anh em mình nhé. một lượng khán giả khá là đông các bạn ạ nếu mà để à, mình quan sát thì à, mình nghĩ chắc ở đây sẽ phải đến à, mấy vạn khán giả toàn bộ trong xã Nghĩa Đô và các xã lân cận cũng như là các huyện lân cận đã tập trung về đây rất là đông để chuẩn bị đón xem các tiết mục văn nghệ của Nghĩa Đô hôm nay các bạn nhé. Mẹ ơi, mẹ nghề ơi. Dạ thật ra buổi tối nhìn mẹ mặc cái này mẹ cầm cây đàn nữa nhìn, nhìn ờ, đúng là mẹ thật rồi nhìn khác <laughs> đấy nhìn mọi người xem này tại vì là ở chỗ này ánh sáng nó không được uh, chuẩn lắm cho nên là uh, có thể là hình ảnh nó cũng không được uh, rõ nét lắm thì rất là mong mọi người thông cảm nhá Lát nữa các chị em mọi người ra sân khấu ở bên ngoài kia biểu diễn thì chắc là sẽ có một cái hình ảnh đẹp hơn. Tiết mục văn nghệ đã được bắt đầu rồi các bạn ơi. light, những hình ảnh máy quay chúng ta tranh thủ để chụp hình ảnh đẹp nhất cho những cô gái tài sản đôi chúng ta đây ạ với tiết mục múa vừa rồi và để tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với một tiết mục múa nữa

trời cầu ngày màu thảo bạch trời bay đàn hôm nay phải lờ mình hương mặc quần thân áo đôi mà thiên thiên thiên thiên thiên thiên thiên chuyển cho bàn tay thổi vào bàn tay tôi lên bắt đầu đôi tay phải tay thổi đàn tay đỏ tên then mình mặc quần thống áo tôi là đổi và thao tiên việt nước là điển tiên là thường tiền hữu vật tiên là thường